database đã kết nối thành công thì mở thử phần mềm nhập password đây giao diện phần mềm cái phần quay indicator là phần kết nối với à, đầu cân đó đang kết nối còn phần bên tay phải này là các thao tác để dữ liệu để kết nối và tùy chỉnh dữ liệu thêm xóa sửa in build giao diện này thì cho phép để thay đổi các à, ngôn ngữ là tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng Campuchia và tiếng Trung Quốc. Đây là cây theo mục. Ví dụ chuyển sang tiếng Anh thì cho dễ nhìn. Tiếng Việt đây. cần cân đang chạy nên nó sẽ cấm không cho cài danh mục trong danh mục này có danh mục xe là số xe và trọng lượng chủ yếu bằng số xe trọng lượng có thể thay đổi nhấn đúp muốn thay đổi cái nhấn đúp ví dụ cho trọng lượng cái xe này trọng lượng bì đi là 16 tháng 5 trăm kg đi lưu lại ok nơi cấp đã nhận danh mục hàng hóa thông tin muốn thay đổi cũng vậy nhấn đúp vào rồi đối tác đối tác là khách hàng tên nhấn đúp vào thay đổi thêm địa chỉ rồi nhấn lưu lại rồi sẽ có địa chỉ ngôn ngữ ngôn ngữ là mình muốn thay đổi cái thông tin hiển thị ví dụ tiếng anh là là nó complete mình muốn thay đổi cái này là chưa hoàn tất hoặc là hoàn thành gì đó mình nhập vào đây tài khoản cái này là tài khoản đăng nhập cái này sẽ khi in ra nó sẽ lấy cái thông tin này để nó in còn muốn hiển thị khi in á thông tin công ty cho phép thay đổi cái này chỉ cần thay đổi thôi là nó tự động ví dụ mình cho cái này xem số 099 gì đó đi rồi nó sẽ tự động rồi đó rồi thử quy trình quy trình hoạt động của cái phần mềm này là đầu tiên mình đã tạo phiếu rồi nhập số xe nếu có tên mặt hàng thì nhập vô hoặc là chọn có thể chọn đây hoặc là nhập bên phía tay phải đối tác vậy chọn hoặc là nhập hoặc là để trống rồi sau đó là nhắn lưu nhắn lưu xong thì mình có thể in in in có hai cách in một là mình in trên này hai là mình in theo cái cái danh sách dưới này tùy theo cái cái cái mã cân nào mà mình muốn in thì mình nhắn trên này còn nếu không thì mình chọn mình in trên này hoặc là bên này in trên này thì mình phải chọn mình sẽ load lên là muốn in phiếu nào thì mình in load lên không thì mình in dưới này ví dụ bây giờ mình thử in cái cái xe không hai đây đó nãy mình có thay đổi chỗ này chữ Sài Gòn thêm số 9 số 39 đó, nó thay đổi rồi đây là nó sâu ra cho mình coi lại rồi sau đó muốn nhấn in thì mình nhấn in vô nút này đó, nó sẽ chọn rồi nhấn in ra thôi trên này có cái nút này là nút chỉnh sửa phiếu chỉnh sửa phiếu cân chỉnh sửa cân nó chỉ cho thay đổi là tên mặt hàng tên đối tác thôi còn cái số xe cái trọng lượng thì nó mình cấm lại không có cho thay đổi lung tung dụ bây giờ đơn giá này mình thay đổi lên tới ba chín năm mươi đi ở ờ, cái số xe ba ba bốn năm ba ba bốn bốn năm này đi ok thì nó sẽ lên tới ba chín năm mươi đây rồi bây giờ là cân lần hai cân lần hai nó chỉ cho phép khi mà cái trọng lượng cân lần hai bằng không thôi thì nó mới cho phép ví dụ dùng cho xe lên rồi mình nhập mã hàng đi chọn mã hàng các mình đối tác chọn lại rồi tập chắc bao nhiêu nhập vô rồi nhấn lưu lại nó sẽ lưu lại thôi rồi nhấn in đó quy trình nó đơn giản vậy thôi thông tin liên hệ cái này là thông tin quảng cáo rồi cảm rồi cái mấy cái mục thứ hai là mình lót báo cáo xúc báo cáo đầu tiên là mình chọn ngày mình chọn ngày từ ngày bao nhiêu tới ngày bao nhiêu rồi sau đó mình sẽ nhấn lót ra xuất ra thì xuất có hai kiểu là mình xuất ra Excel hoặc xuất ra, ra in luôn ví dụ mình xuất Excel trước đó nó sẽ xuất ra tên cái tên file hoặc là mình muốn đổi lại tên nào đó cũng được cái này là ngày cái này giờ em lưu lại rồi giờ mình hoặc là mình muốn xem báo cáo này mình sẽ báo cáo theo ngày báo cáo theo đối tác báo cáo theo mặt hàng thì giờ mình báo cáo theo ngày đi đó nó báo cáo dữ liệu theo ngày đây là cái chỗ cái file Excel nãy là mình xuất ra đây à à, đây và này à, đây dữ liệu phải sản xuất ra à, muốn chỉnh sửa gì thêm thì chỉnh sửa rồi còn xong có thể để này hoặc là mình thoát